cao tốc Bắc Nam đang trở thành đại công trường lớn nhất của cả nước khi tập trung hàng chục nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng phương tiện máy móc, thiết bị thi công suốt ngày đêm để chạy đua với thời gian, kịp hoàn thành tiến độ. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn. Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, tiến độ thi công một số gói thầu hạng mục công trình thuộc dự án thành phần quốc lộ 45, Nghi Sơn, chưa đáp ứng kế hoạch đề ra. Một số nhà thầu vẫn chưa thực sự quyết liệt trong công tác triển khai thi công, đặc biệt là gói thầu XL3 do liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền Trung và Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex thi công chưa đáp ứng đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. dự án thành phần đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn, dài 43,28 km, có tổng mức đầu tư là hơn 5.534 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 7 năm 2021, kế hoạch hoàn thành vào tháng 8 năm 2023. Lũy kế sản lượng đến cuối tháng 2 năm 2023 là 1.849,788 trên 3.117,31 tỷ đồng, đạt 59,34% giá trị hợp đồng. Trong đó, gói XL1 đạt 67,04%, gói XL2 đạt 62,21% và gói XL3 đạt 49,68% giá trị hợp đồng. Lũy kế giải ngân xây lắp đạt 1.925,675 tỷ đồng, tức là khoảng 61,8% giá trị hợp đồng. Theo đánh giá, Đường găng tiến độ của dự án này là 13,6 km, nền đất yếu. Dự kiến đến hết tháng 4 năm 2023 mới bắt đầu dỡ tải, nhưng còn phụ thuộc vào kết quả quan trắc lún. Tiếp theo là dự án thành phần đoạn Nghi Sơn Diễn Châu. Công trường đường và hầm xuyên con núi ở đoạn cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu những ngày đầu năm 2023 cũng trở nên hối hả. Ở gói thầu XL01, liên danh nhà thầu Tập đoàn Sơn Hải, Tập đoàn Đeo Cả đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn làm nền và thả mặt đường. Phần hầm Trường Vinh đang được nhà thầu huy động tối đa nhân lực để làm màng chống thấm và hệ đà dây trượt, khuôn đúc vỏ hầm. Trên toàn dự án, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai 60 mũi thi công với hơn 700 cán bộ kỹ sư, công nhân trên công trường và 586 thiết bị thi công. Tổng sản lượng thi công đến nay đã đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng. Trong đó, có một số gói thầu đang vượt tiến độ, như gói XL01 vượt hơn 15%, gói thầu XL03 Vinaconex Tập đoàn Miền Trung vượt 1,8%, gói thầu XL04 tập đoàn Senco 4, công ty Tân Nam, công ty đầu tư xây dựng Trường Sơn, vượt 2,65%. Và bây giờ là dự án thành phần đoạn Diễn Châu Bãi Vọt – Thông tin từ Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng cho thấy, cả sản lượng và tiến độ thi công của dự án này đều chưa đạt yêu cầu. Trong đó, lũy kế sản lượng thi công tính đến đầu tháng 2 năm 2023 của dự án này mới chỉ đạt 25% giá trị hợp đồng, tức là chậm 3,98% so với tiến độ điều chỉnh. Đặc biệt, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng chỉ rõ, nguyên nhân chính khiến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt chậm tiến độ – xuất phát từ những vấn đề liên quan đến năng lực tài chính của nhà thầu. Cụ thể, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinahai chưa nộp đủ vốn chủ sở hữu. Điều này đã làm ảnh hưởng đến nguồn vốn và công tác thanh toán cho các nhà thầu. Ngoài ra, một số tồn tại khác như dự án chưa lập lại tiến độ chi tiết phù hợp với tiến độ tổng thể, chưa tổ chức tăng ca, tăng kíp để bù lại khối lượng bị chậm. Đặc biệt, Công tác xử lý nền đất yếu cũng khiến tiến độ cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt bị bê trễ như hiện nay. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên dự án cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt bị gọi tên vì chậm tiến độ và công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vina 2 gặp vấn đề năng lực tài chính. Trước đó, vào tháng 11 năm 2022, Trước thực trạng dự án BOT cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt chậm tiến độ, Bộ Giao thông Vận tải đã từng có văn bản yêu cầu nhà đầu tư chỉ đạo các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị tăng ca để bù lại tiến độ bị chậm. Đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu nhà đầu tư kiên quyết loại bỏ ba nhà thầu yếu kém khỏi dự án, gồm có công ty cổ phần 456, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vina 2, công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Hiệp điều chuyển khối lượng công việc của nhà thầu thi công chậm sang cho các nhà thầu thi công tốt nhằm đảm bảo tiến độ đặt ra. Như các bạn đã biết, vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 2021-2025 đã đồng loạt khởi công trên địa bàn 9 tỉnh, đó là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Hậu Giang, Cà Mau. Trong phần tiếp theo của video, mời các bạn cùng chúng tôi đến với những dự án thành phần mới khởi công này. Hiện tại, các địa phương trong vùng dự án đang đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng để đảm bảo bàn giao 100% diện tích mặt bằng vào quý 2 năm 2023. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã bàn giao giải phóng mặt bằng được 559 về năm, trên 721,3 km, đạt 77,5%, đủ điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công. Công tác tái định cư cũng được đẩy mạnh. Dự án dự kiến xây dựng 156 khu tái định cư trên tổng diện tích gần 445 hecta. Đến nay, các địa phương đã lập dự án xây dựng 152 khu, phê duyệt 44 khu, triển khai thi công 30 khu. Ngoài ra, các địa phương cũng đang lập phương án di rời hạ tầng kỹ thuật, trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt với số lượng khoảng 14 vị trí đường điện 500 kV, 134 vị trí đường điện 220 kV và 71 vị trí điện 110 kV và 475 vị trí đường cáp quang. Về công tác giải ngân đầu tư, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng cho biết, theo kế hoạch phân bổ, năm 2023, Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 được giao 45.266 tỷ đồng, chiếm 48% tổng kế hoạch vốn được giao của Bộ Giao thông Vận tải. Tính đến hết tháng 1 năm 2023, dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đã giải ngân 1.184 tỷ đồng, đáp ứng tiến độ yêu cầu. Đây là kết quả giải ngân từ 14 trên 25 gói thầu xây lắp của dự án đã được khởi công từ mùng 1 tháng 1 năm 2023. Hiện 11 gói thầu còn lại đã ký hợp đồng, đang thực hiện các công tác chuẩn bị triển khai thi công. Trong tháng 2 năm 2023, khối lượng giải ngân đối với dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đạt khoảng 6.290 tỷ đồng. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với tiến độ hiện tại của dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. Tuy còn nỗi lo như thiếu vật liệu và nền đất yếu, chậm điều chỉnh giá, nhưng dù sao đi nữa,